Ai, trời ơi Sam ơi xây nhanh lên đi Sam ơi Trời ơi trời cái gì đâu mà chậm chạp quá vậy Một tí nữa là trời tối là không xây được nữa đâu nha Ai, cố lên cố lên sắp xong rồi Ai. Ông nghĩ sao vậy tôi là con người chứ vậy là con người máy đâu Ông nghĩ sao tôi làm cãi xong liền Ông làm cho nhanh đi nói tôi chi Mệt ờ, quá từ từ từ từ để tôi xíu tôi xây tôi phải xây chậm chậm vậy thì nhìn nó mới đẹp hiểu không đó ok ok à mà khoan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 nay bọn mình sẽ làm về cái gì không mình nghĩ rằng là chắc mấy bạn đọc tiêu đề thì chắc các bạn cũng biết rằng hôm nay bọn mình sẽ làm gì rồi đúng không à, rất là đặc biệt luôn đúng rồi hôm à. nay sẽ là một video rất là đặc biệt luôn bạn ơi hôm nay bọn mình à, à không không phải bọn mình mà phải nói là mình và sammy các bạn ơi hôm nay mình và sammy bọn mình sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới ở trong mini world yeah, yeah. <laughs> các bạn ơi các bạn biết vì sao không bởi vì vì á là dạo gần đây có rất là nhiều những bạn fan comment là anh phong ơi chị sam ơi anh hãy thử gọi là làm à, gọi là đám cưới trong mini world đi đó kiểu kiểu vậy thì mình thấy á, là nói chung á là mấy mấy mấy bạn fan rất là muốn mình bọn mình tổ chức một cái đám cưới trong game mini world đó thì à, nói, nói nói chung thì mình thấy là cũng chỉ là game thôi mà cho nên là ok luôn mình sẽ tổ chức một cái đám cưới ở trong game mini world để gọi là cho mấy bạn cho mấy bạn fan xem nha đó cho ok ok đó thì à, cái này cũng chỉ là trong game thôi cho nên là bọn mình tổ chức thoải mái bình thường đúng không sao Đúng rồi, bình thường mà Đúng rồi, Đó. bình thường mà Ok, ok thì mấy bạn ơi các bạn đang thấy nè là ở đây bọn mình xây một cái sân khấu cực kỳ to luôn các bạn ơi đó thường thường á là người ta làm đám cưới ha là người ta sẽ đi thuê sân khấu á còn bọn mình là bọn mình tự xây sân khấu luôn thấy ghê không đó bọn mình có tâm không One hour later rồi ok bạn ơi Cuối cùng thì mình cũng đã xây xong sân khấu rồi các bạn ơi Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái phần rất là quan trọng Ở trong cái ngày cưới luôn các bạn biết cái phần đó là gì không Đó chính là quần áo cưới các bạn ơi Đó đã là làm chú rể thì tất nhiên là phải mặc đồ vest đúng không các bạn Đó phải mặc đồ thật là đẹp trai vô Thì mới gọi là làm chú rể đẹp trai được đúng không Chứ mình mà tự nhiên mình lên mà làm chú rể mà mà, mà mình mặc cái quần xà lõn thì nhìn kỳ lắm <laughs> Trời ơi trời Thử tưởng tượng đi Làm chú rể mà leo lên sân khấu cô dâu mặc đồ đẹp ấy là đẹp Còn chú rể mặc nguyên quần xà lõn xấu là xấu nhìn ghê lắm <laughs> đó ok rồi bây giờ chúng ta cùng nhau thay bộ đồ mới nha bây giờ mình sẽ bấm vào trong kho đồ của mình nè bấm vào đây ok và mình sẽ lấy cho mình một cái bộ đồ chú rể nha anh em đâu ta à đây thấy rồi nè mình sẽ sử dụng bộ đồ chú rể nha đây đó mấy bạn ơi, bạn nhìn nè, thấy chưa? Đẹp trai chưa? Đẹp trai chưa? Mình đang mặc một cái bộ áo vest màu xanh nữa bạn ơi, cực kỳ đẹp luôn nha. Cũng là màu xanh của phong cận TV luôn bạn ơi. Đó, sau lưng của mình còn có thêm một con gấu bông nữa nè, thấy không? Đó, một con gấu bông rất là dễ thương luôn. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là đi xem coi là Sammy rồi thay đồ cô dâu xong chưa nha các bạn hey, Không biết là Sammy mặc đồ cô dâu nhìn có dễ thương không đây <laughs> Trời ơi ngại quá Ok để mình kêu kêu Sammy xuống coi Sammy ơi Bà thay đồ xong chưa vậy Tôi xây xong rồi nè Wow Bạch Trời Trời trời Cái gì vậy Trời bà bà đang mặc cái gì vậy à, Tôi đang mặc đồ để chuẩn bị đi đám cưới nè Chuẩn bị đi cưới hai ơi trời, trời cái bộ đầu nè bộ đầu cô dâu ơi <laughs> bạn ơi mấy bạn ơi bây giờ mấy bạn nhìn nè mình mà đứng kế bên sammy á bạn mấy bạn có thấy giống như là một ông bố với lại một một một đứa con trẻ trẻ trẻ trâu không <laughs> sao là sao nữa rồi đó là trời làm cô dâu á là phải mặc váy đầm mặc váy đầm nhìn cho nó dễ thương cho nó đẹp hiểu không chứ ai mà đi mặc cái bộ đồ <laughs> gì mà nhìn y như trẻ trâu vậy trời còn thằng kính nữa ơi khoan với lại là ai ai trang điểm cho bà nhìn thấy ghê vậy xem trang điểm cho tôi lấy đồ tôi mặc mà tôi chưa soi soi gương nên tôi không biết trời, trời, trời ơi là trời cô dâu gì đâu mà trang điểm nhìn thấy ghê nhìn y hệt như yêu quái luôn á nhìn y hệt con ma le luôn trời <laughs> ghê quá này tôi tôi xuống soi gương quay sao kỳ ta xin bảo đẹp lắm mà ta để tôi đẹp, quay đẹp cái gì mà đẹp không tin bà soi xuống xuống xuống dưới nước bà nhìn đi hả bà là thấy sao của ai vậy ủa ai dưới này vậy phải tôi đâu à. bà chứ ai bà chứ ai bà bà nhìn xuống dưới nước đi bà thấy bà chưa Ê, rồi xong <laughs> xỉu luôn các bạn ơi rồi xong xong mày <laughs> xỉu luôn rồi trời ơi là trời không hiểu sao làm cô dâu mặc mặc cái bộ đồ hay ghê trời ơi trời ơi là trời tôi nhờ xem bắt cơm xem bạn là biết bắt cơm của cầu xem bắt tôi ra một con ba lè lè rồi không ơi à. thôi thôi thôi thôi thôi đừng có khóc nữa đừng khóc nữa bây giờ nè tôi sẽ nhờ chị Camui gọi là giúp cho bà trang điểm lại nhìn đẹp hơn được chưa trời ơi là trời trang điểm á là phải nhờ đến gọi là chị camui chứ làm sao mà mà nhờ đến simi simi có bao giờ trang trang trang điểm đâu mà simi biết biết trang điểm được nó trang điểm cho cái nhìn thấy ghê luôn rồi thấy không ok rồi bây giờ qua qua bên nhà chị camui đi tôi có nhờ chị camui đó qua bên đó đi chị camui okay, trang trang điểm cho ok rồi rồi ok bạn ơi <laughs> trời ơi không hiểu luôn á sammy trang điểm <laughs> nhờ simmy trang điểm cho cái mặt nhìn thấy ghê <laughs> nhìn thấy gớm gì đâu luôn trời ok rồi bây giờ chúng ta cùng nhau gọi là ra ngoài lễ đường và chờ chờ sammy tới nha ok one hour later Tên tên tên tên Tên tên tên tên Ok bạn ơi Bây giờ là mình đang bước lên trên võ đài Ê nhầm nhầm Không phải võ đài Người ta gọi Nó gọi cái này là lễ đường nhầm ờ, Cái võ đài là để quýnh nhau Còn lễ đường là để cưới nhau bạn ơi Nhầm nhầm nhầm Trời à, Dạ từ từ Anh Rô làm gì của em vậy Em xin lỗi Em em nói lộn chứ bộ à, Ok Mình đã bước lên trên là gọi là lễ đường rồi bạn ơi Bây giờ là mình sẽ đứng đây và chờ cô dâu nha Trời ơi hồi hộp quá Không biết cô dâu đâu ta Chị Cá Muối ơi cô dâu đâu rồi Mời cô dâu lên Ok mời cô dâu lên Trời ơi các bạn ơi Hôm nay Sammy làm cô dâu dễ thương quá bạn ơi Trời ơi Sammy mặc cái bộ đầm nhìn đúng dễ thương luôn á Trên đầu còn đeo hoa nữa kìa bạn ơi ơi <laughs> ôi, ôi hôm nay Sammy đẹp quá à Trời ơi tất nhiên rồi mà, mà ông nghĩ sao vậy Tôi là cô dâu mà ông không đưa hoa tôi cầm là sao hả À, à hoa hả hoa hả à, Chết chết cha rồi Đâu trời ơi ông ông bị điên hả ông bị gì vậy trời ơi ông đi làm phụ rể với tôi mà ông còn ngủ quên đó là sao ờ trời ờ mà khoan khoan anh ơi anh ơi bây giờ chết rồi em em em quên mang hoa rồi giờ sao hoa hoa hoa hoa ờ, trời, trời cái gì vậy hoa nè trời ông ông ông ông đập cái bình hoa ông ông lấy hoa luôn hả đúng không ờ thôi thôi kệ anh không sao không sao ờ ừ, ừ. à, sam ơi sam ơi <laughs> hoa hoa hoa, hoa nè nè tôi có hoa nè đó lấy đi đó thấy không cô dâu cũng phải cầm hoa luôn đó đẹp chưa rồi ok bây giờ là có hoa rồi đó bây giờ là ủa simmy làm phụ dâu đúng không Ừ, đúng rồi đó à, ok rồi simmy semi đứng bên kia đi rồi ok sam à, mời mời sam lên lễ đường wow rồi ok ok bạn ơi thì hôm nay nè các bạn đang thấy nè là hiện tại nè mình là chú rể nè sammy là cô dâu anh siro là phụ rể nè còn mèo simi là phụ dâu các bạn ơi đó còn chị ca mấy bạn biết chị chị ca là đóng vai gì không xin giới thiệu mấy với mấy bạn luôn nha chị ca sẽ làm gọi là cha xứ bạn ơi đó trong một cái đám cưới thường sẽ có cha xứ bạn hiểu không đó nhưng mà hôm nay mình không có ai là con trai hết cho nên là mình đành phải nhờ chị ca mui đóng vai cha xứ đó ok ok rồi à, rồi à, bây giờ à, chị ca mui có thể bắt đầu được rồi đó À, <clears throat> bây giờ bắt đầu đúng không <laughs> dạ bây giờ là bây giờ cô dâu phong cận à, có muốn lấy chú rể sammy đào làm chồng và làm vợ hay không à, à, à, chị ơi ủa khoan khoan khoan các bạn ơi mình thấy có cái gì đó nó hơi sai sai các bạn ạ à. cái gì cái gì mà cô dâu phong cận tào lao em là chú rể mà ờ. à, à, <laughs> lộn lộn lộn <laughs> bắt đầu lại bắt đầu lại, lại ok lại lại lại lại um, lại, lại <clears throat> bắt đầu là bây giờ bây giờ chú rể là phong cận đúng không Dạ Có chấp nhận lấy cô dâu Sammy Đào Dù cho Sammy Đào có rút dùng, dùng súng 6 nòng hay là súng lục bắn con hay không Chị Trời dạ. <laughs> à, à, Dạ con con đồng ý Con đồng ý là lấy lấy Sammy làm vợ À rồi tốt tốt tốt à, Bây giờ cô dâu Sammy Đào à, ừ. Bây giờ con có chấp nhận lấy chú rể Phong Cận làm chồng ờ, Để có thể trà đạp không <laughs> dạ. Ờ, con đồng ý lấy Phong Cận làm chồng ôi trời mấy bạn dạ. ơi <laughs> mấy bạn ơi sao mình cảm thấy cái đám cưới này nó nó nguy hiểm các bạn ơi cái gì đâu mà lấy lấy <laughs> lấy chú rể về để trà đạp rồi lấy lấy lấy cô dâu về để cô dâu lấy lấy lấy súng sáu nòng bắn cái gì mình nghe sao nó hơi hơi nguy hiểm Ờ, không sao nói chung là đám cưới trong game mà không sao không sao bình tĩnh bình tĩnh à, dạ, dạ ok rồi à, bọn con đồng ý lấy nhau làm vợ chồng ok ok bây giờ đến tiết mục là trao nhẫn cưới trao nhẫn cưới hả ok à ok à, nhưng mà bây giờ là những những những cưới á con không có mang vào đây những cưới con để ngoài kia kìa Nhìn nhằng cưới thì ngoài kia lạ đó À ra ra ra ngoài đây Ra ra ngoài đây tôi cho mọi người xem ra ngoài dạ, đây ra dạ. ngoài đây ok cưới lại ngoài vậy Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần gọi là trao nhẫn cưới nha bạn Những bạn nào mà coi người ta làm đám cưới á, thì chắc các bạn cũng biết á Là khi mà người ta đám cưới với, với, với nhau á, thì người ta sẽ trao nhẫn cưới cho nhau đúng không Thì xin giới thiệu các bạn đây chính là nhẫn cưới của mình tên tên tên tên Ôi hả trời ơi là cái tường nhận chứ phải là cái nhận đâu hả Tào lao tôi nói cho sam biết nè cái này là cái nhẫn thiệt luôn nha cái này là dạng thiệt nè kim cương thiệt á chứ phải là đồ giả đâu à, vậy bây giờ tôi mang sao to này mà Ờ trời ơi ờ, bây giờ mang mang sao hả? Ừ đúng rồi ha. Bình thường cái nhẫn là người ta sẽ đeo trong ngón tay, nhưng mà cái nhẫn <laughs> cái nhẫn này to làm sao mà đeo được ta? Ờ à, à tôi biết rồi bây giờ cái cái nhẫn này nè sammy uh, vô vô trong nhẫn này nè sammy đứng đứng đứng đứng ở trong đây nè đó là coi như là sammy đã đeo nhẫn rồi đó hợp lý không tôi sao vậy đừng có dụng cái tường không không không sao trời ơi nhẫn này đắt tiền mà nhẫn này đến đến đến, đến tận gọi là 999 tỷ lần đó đắt tiền lắm á nha thấy không nè cái cục okay. kim cương to đùng luôn à thấy không rồi ok bạn ơi, Sammy đã chịu gọi là đeo đeo đeo <laughs> nhẫn cưới, đeo Đây nhẫn là cưới. cái nhẫn luôn á trời, gì nên chả phải đeo luôn á trời. <laughs> Sammy đã chịu đeo đeo đeo nhẫn cưới bằng cách là chui cái nhẫn đứng này bạn ơi. <laughs> Rồi ok. Ủa mà khoan, Ủa ông ông ông phụ rể rồi. Ờ, cái gì vậy? Ủa, Phụ rể. Vậy, vậy. Trời ơi, ông đi làm phụ rể tôi mà ông ngủ hoài vậy. Ra ngoài đây, ra ngoài đây, ra ngoài đây anh trời. Ủa rô hồi nãy em kêu anh á là khi mà cô dâu đeo đeo đeo chiếc nhẫn vô là anh sẽ bắn pháo hoa mà pháo hoa đâu ờ thì nhé trời gì đâu ông gì á nãy cô dâu vừa nè em nói anh nghe nè cô dâu vừa đeo nhẫn vô là anh phải bắn bắn bắn pháo hoa liền ngay ngay nghe chưa ừ ok ok ok rồi anh rồi giờ Sam Sammy ra ra ngoài để đứng đi. Đứng đứng đứng chỗ này nè. Ok. Tôi đếm một hai ba là Sammy sẽ leo chiếc nhẫn Sammy đứng nha lại đứng ra khổ mất tôi đứng tay bởi vì cái nhẫn này nó to mình không có đeo được rồi <laughs> tôi dạ. cái... vậy nó tôi nó ngồi ra khủng ghê tôi lên tôi ngồi luôn á ok cái nhẫn này mà đeo chắc gãy tay <laughs> ok một hai ba leo lên rồi, đó rồi pháo hoa đâu ông lấy pháo hoa ông ông quăng pháo hoa ra làm gì đó ok rồi đập đi nhiều nhiều vô nhiều nhiều vô nhiều nhiều vô bùm đó rồi yeah ok vỗ ta cái gì vậy bình tĩnh đâu bình tĩnh ok rồi ok rồi à, chào này lên ngay đứng chào đây đẹp này lấy cái ok ok leo đây đứng leo đứng rồi ok bạn ơi thì hôm nay nè mình với lại sammy đã làm đám đám cưới trong game rồi bạn ơi nhưng mà mình thấy ờ, cái gì vậy ông siro tính ra cái này là cái này là cái nhẫn cưới của hai vợ chồng tôi nha ông ông ông ra ông đi ra chỗ khác coi ok các bạn ơi thì hôm nay nè mình đã gọi là tổ chức xong một cái đám cưới nữa bạn ơi đó thì cái đám cưới hôm nay là có mình với lại sammy nè với lại là có sự góp mặt của mèo simmy anh siro với lại chị chị camui để làm à, cha xứ nè làm phụ dâu với lại làm phụ rể luôn đó cho nên là cảm ơn ba người rất là nhiều nha ok thì bọn mình đã thực hiện xong lời hứa là tổ chức một cái đám cưới ở trong mini world cho các bạn fan xem rồi đó thì các bạn có thấy thích video này không nào nếu như các bạn thấy thích video này thì đừng quên hãy để cho mình một like nè một share nè và nhớ vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình để có thể gọi là à, giúp cho bọn mình gọi là phát triển hơn để mai này bọn mình sẽ có thật là nhiều tiền để bọn mình đám cưới ngoài đời thật luôn nha bạn <laughs> ok rồi và các bạn cũng đừng quên là hãy qua bên kênh youtube của mọi người trong hero team để đăng ký hộ cho mọi người nữa nha cảm ơn anh em rất là nhiều luôn nha bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau yêu anh em vãi nồi tạm biệt bye bye, bye.